và câu chuyện đáng suy ngẫm về tật xấu của con người. Một thiên tài cũng không thể giữ được bình tĩnh khi bị người khác chê bai. Đó chính là điểm yếu chết người mà ai cũng mắc phải. Trong cuộc đời, phàm là người đều muốn mình trở nên tốt đẹp trong mắt người khác. Dù ít hay nhiều, tiền tài, danh vọng vẫn luôn là thứ khiến chúng ta lao tâm khổ tứ. Ba câu chuyện dưới đây sẽ làm chúng ta phải suy ngẫm nhiều điều về lẽ sống ở đời. Chiếc bình rỗng, khi con và hồ ly đã mấy ngày không được ăn uống, nên đến xin thần tiên cho mình một ít đồ ăn. Thần tiên nói, ở đây có hai chiếc bình, một bình chứa đầy đồ ăn và một bình trống không. Các người hãy chọn một cái đi. Hồ ly nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ cả hai chiếc bình đều giống. Một chiếc bình mở miệng nói, tôi có phải bình không đâu. Hồ ly vui mừng liền ôm chiếc bình còn lại, quả thực, nó nhận được rất nhiều đồ ăn. Khi con không hiểu, được hồ ly giải thích, những kẻ bên trong rỗng mới sợ người khác nói mình rỗng. Lời bàn Quả thực, trong cuộc đời này, những người có cái đầu rỗng, trái tim không cảm xúc mới sợ người khác nói đến điểm yếu của mình. Ngược lại, những người trí tuệ, có hiểu biết và nhân ái sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc người khác nói gì về mình. Bà lão và bức tường Bà lão nhìn bức tường cao cách xa đường lớn, bà cảm thấy bức tường có thể đổ ngay lập tức. Khi thấy người đi về phía bức tường, bà nhắc, bức tường sắp đổ, nên đi tránh ra xa một chút. Tuy nhiên, người qua đường lại không để ý đến lời của bà, thế nhưng bức tường đó cũng không đổ xuống. Khi thấy có người muốn đi về phía đó, bà sẽ nhắc nhở họ rằng bức tường đó sắp đổ rồi, đi cách xa nó một chút nhé. Người qua đường lại không thèm để ý đến lời nhắc nhở của bà lão, vẫn nghênh ngang đi qua đó, song cuối cùng bức tường vẫn không đổ xuống. Trong 4 ngày liền, Bà lão luôn nhắc nhở người khác, nhưng chẳng ai nghe lời bà cả. Đến lúc đó, bà lão cho rằng mình lo sợ hạo huyền. Bà liền đi đến chân bức tường để xem xét. Tuy nhiên, vừa đến nơi, bức tường đột nhiên đổ xuống. Bà lão bị vùi lấp trong bức tường đó. Lời bàn Tai nạn, rủi ro là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhắc nhở người khác thì dễ, nhưng nhắc nhở chính bản thân mình lại rất khó khăn mọi tai họa thường đến lúc ta mất cảnh giác nhất. Thiên tài và tử thần Một thiên tài biết tử thần đang tìm mình. Để bảo vệ tính mạng, anh ta chế ra 12 nhân bản giống hệt mình. Tử thần phải đối mặt với 13 người giống nhau như lúc. Do chưa thể phân biệt được nên tử thần đành bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó tử thần nghĩ ra cách để phân biệt thật giả. Tử thần gọi 13 người giống nhau đến và nói, người quả thực là một thiên tài, vì tạo ra những nhân bản giống đến hoàn hảo. Nhưng thật không may là ta đã tìm ra một khiếm khuyết nhỏ. Nghe câu đó, thiên tài bèn phản bác và khẳng định kỹ thuật của tôi hoàn hảo, không thể có khiếm khuyết. Tử thần liền bắt anh ta và đưa đi ngay lập tức. Lời bàn Ai cũng có khát vọng khẳng định bản thân mình. Chúng ta thản nhiên và thích thú nhận lời khen ngợi, nhưng lại khó chấp nhận những lời chê bai hoặc phê bình. Đây chính là điểm yếu Điểm yếu đó có thể đẩy chúng ta vào vòng nguy hiểm.